Chào mừng các bạn đến với channel của mình Trong video này mình sẽ à, chia sẻ các bạn một cái chủ đề đó là chủ động tiếp cận kiến tạo thành công Nghe nó khá là hay và mình à, đôi lúc cũng dùng những từ văn hoa lý luận, những từ uh, những từ mỹ lệ, những từ hoa lá hẹ vào cái tiêu đề thứ hay hay Video này mình trình riêng cho hệ thống của mình cùng nhau làm kiếm tiền online Vì thế nên mình đã nghĩ ra ý tưởng là mình sẽ chia sẻ lại cái cách làm việc mình hiện giờ Đúng là các bạn uh, xem video này thì các bạn có thể làm y chang hoặc là làm giống nhau khoảng 30 50 phần trăm đây là cái cách mình hiện đang làm việc thì uh, nếu mà các bạn sao chép thì các bạn sẽ nhanh là thành công nhanh nhanh nhanh giống như là nhanh nhanh có thể kiến tạo thành công hoặc là cái tốc độ phát triển mạng lưới cũng như là hệ thống của bạn càng nhanh hơn các bạn cũng biết đó nhớ mình lấy cái xây dựng hệ thống online làm tiên phong đôi khi những người uh, bình thường họ làm cái việc online ở trên ở Việt Nam đang có thể là đang có hàng triệu người đang làm cái việc online nhưng mà hết ít ai họ có cái suy nghĩ là trình tìm hiểu online hoặc ờ, có nghĩa là tạo ra một cái đội nhóm cùng làm các dạng án kiếm tiền online cùng chạy các dạng mình thì mình nghĩ là có không ở đây mình nói là kiếm tiền miễn phí thôi còn những dự đầu tư á những dự uh, như là Global, Vinh Tha vân vân các kiểu này những dự mà liên quan tới uh, đầu tư tài chính cổ phiếu hay là vân vân nó có yếu tố là chính sách giải thưởng uh, dạng hệ thống đa tầng á thì họ có thì cái đó là không nói gì rồi nhưng mà miễn phí á, thì uh, ít hoặc hiếm lúc trước khi nổi tiếng nhất của TV lên món này bây giờ hai thấy án dần lại còn còn lại là khá ít dạo gần đây là có thêm Tamudo nữa cũng có một vài người xây dựng hệ thống online trên nền tảng Tamudo nhưng mà cũng cũng ít cũng bây giờ những các nhóm đó mình không biết nhưng nói chung là cũng khó khá là nhiều nhóm nhưng mà nói chung là là họ cũng thường chạy một dự án thôi còn mình thì muốn cho mọi người đa dạng hóa và khai thác tối ưu tối hóa thu nhập hệ thống nên ờ, chạy nhiều dự án bây giờ mình sẽ đi vô vấn đề chính nè cái cách mà làm hiện giờ là mình dùng những nick facebook phụ và mình thường á bây giờ mình nói trước là thường á là các bạn tưởng red á là các bạn chỉ đăng bài và comment dạo cách làm nó khá là thụ động mình đăng bài mình comment có người ờ, inbox mình hoặc có người comment thì mình inbox chứ mình khờ chứ mình cứ ngồi đó chờ thì nó cũng hơi thụ động đúng là mặc dù mình đã tưởng red được từ những cách đó hoặc là các bạn có thể tiện nghĩ từ cách đó nhưng mình khuyên các bạn nên làm thêm một cách này nữa để có thể uh, phát triển cái tụi ghép được nhiều hơn phát triển các bạn lưới và đội nhóm mình nhanh hơn đây là các bạn chủ động mình bóc tất cả những người tiềm năng làm sao mà để chúng ta xác định được ứng viên tiềm năng giống như là mình có một cái video nói về cái, cái việc này rồi đó là cái cái cái video mà xác định ứng viên tiềm năng đây là các bạn đầu tiên để mình nói cách làm của mình hồi nãy chị chưa nói kỹ mình dùng những cách ảo ờ, vào các cái facebook kiếm tiền online và nhắn tin cho tất cả những người làm trong đó nhắn tin cho họ như thế nào thì mình sẽ có một cái kịch bản sẵn giống như là chào hỏi bạn làm kiếm tiền online hả rồi à, mình cũng đang làm kiếm tiền online là bạn làm biển bán nào rồi sau đó qua một vài có thể bạn bạn nhắn tin thêm vài câu nữa qua lại um, trao đổi với kiếm tiền online và sau đó nói là uh, hiện bên nhóm mình uh, đang uh, chạy cái dự án kiếm tiền online miễn phí đăng tuyển thành viên nè bạn muốn tham gia không nè hay là bạn muốn hay là mình vừa mới nghĩ ra một câu hỏi nữa để các bạn nhắn tin đó là à, bạn muốn à, làm à, bạn muốn được bạn muốn được tìm hiểu và thực chiến tất cả các mảng trong cấp tiền online không thì à, tham gia tổ nhóm mình nè thì đó là những cái câu thoại mà các bạn có thể áp dụng đối với cái việc này thường á bây giờ mình chọn ví dụ mình vào một cái phương tiền online nào đó mình lướt từ trên xuống dưới thấy bất kỳ ai à không mình lướt từ trên xuống dưới thấy cái video nào mà à, ông thấy thấy cái bài viết nào mà có khoảng một hai chục người nói chung là là video cái bài viết nào mà có nhiều comment á là mình <laughs> lao vô không à, phải lao vô mà mình mình sẽ inbox cho tất cả những người comment bài viết đó hoặc là các bạn có thể comment uh, inbox cho những người uh, đăng bài nhưng mà vẫn thường chọn những cái bài đăng mà họ đăng những dự kiếm tiền là miễn phí á tại vì bên mình hiện nay đang triển khai về các dự án kiếm tiền online miễn phí vì thế nên mình nếu mà mình tìm những cái những cái uh, người mà họ đang làm cái dự án đầu tư thì tỷ lệ tham gia khá thấp thường những người họ đúng có nhiều người họ có tư duy và quan điểm là thích tham gia những dự án miễn phí và lẫn đầu tư cái này cũng tùy các bạn thôi nếu các bạn tuyển ngang được thì tuyển nhưng mà mình thường tập trung vào những người họ đăng các dự án có tiền là miễn phí thì họ sẽ có khả năng tham gia cao hơn sau khi các bạn inbox cho họ các bạn hãy làm thêm một động tác nữa đó là các bạn thường có một số người á, họ sẽ đăng những bài công khai có nghĩa là chúng ta không không kết bạn với họ chúng ta vẫn có thể comment vào bài viết đó thì những người nào mà họ có Ờ, cái vị trí công khai đa số thường là có khoảng 60 đến 70 phần trăm những người có đăng một bài công khai thì các bạn vào vị trí comment là check inbox thì tỷ lệ đến 80 phần trăm họ sẽ trả lời cái tin nhắn của bạn không thì các bạn quay lại vô bài đăng hoặc vô cái comment của họ các bạn comment các bạn trả lời là check inbox thì tỷ lệ thường thường thì khi mà các bạn chủ động trên bất một ai đó ở trên Facebook mình ước mình cho theo kinh nghiệm làm việc đó giờ của mình thì có đến 80 phần trăm khoảng 6 đến 80 phần trăm số lượng người đó sẽ trả lời tin nhắn của bạn thì lại khá cao nhưng sau đó bạn à, tư vấn bạn trao đổi với họ và họ có làm hay không đó là một tỷ lệ khác nữa có thể giảm xuống còn 20 về 30 20 30 phần trăm 40 phần trăm tùy theo năng lực con người của những người để trả lời thì các bạn có thể áp dụng cách này cách này là một cách chủ động vì thế tại sao mình nói uh, cái video này mình đặt tiêu đề khá là hay đó là chủ động tiếp cận kiến tạo thành công bằng chủ động tiếp cận chủ động giới thiệu các dự án của mình cho tất cả mọi người thì mình biết là có khá là nhiều người có thể là có khá là nhiều người làm cái gì một vô tình một một vài lần mình thấy những cái bài viết công khai của họ có rất là nhiều người kia chết inbox rồi có thể là họ họ đã tiếp cận sẵn trước hoặc là như thế nào nhưng mà nói chung là chúng ta thì làm rất là nhiều dự án họ không làm dự án này cũng làm dự án khác vì thế nên các bạn hãy à, mình không mình không phải bắt buộc các bạn à, phải làm cách này nhưng hãy làm thêm một cách chủ động inbox để tư vấn thì các bạn sẽ tăng được cái năng lực gọi là tăng được cái năng lực giao ờ, giao tiếp trao đổi và các bạn mở rộng mạng lưới và tiện ghét nhiều hơn nếu bạn làm theo cách này thì ít nhất một ngày các bạn tuyển không dưới 10 ghét nếu các bạn chịu xuyên và chịu sử dụng nhiều nít tại vì một nít nó cũng giới hạn các bạn inbox khoảng 30 40 người đó. hình như là 50 người nhưng mà inbox được có tới mắt 50 mỗi ngày mỗi ngày chia ra ví dụ sử dụng hai bên nó thì mỗi nick inbox khoảng 20 30 người để bớt áp lực và spam nếu mà một nick hoạt động tích cực nhiều quá nó sẽ bị khóa thôi tạm biệt mọi người hẹn gặp lại mọi người trong video sau mong video này sẽ giúp cho các bạn có thêm một cái phương pháp làm việc hiệu quả để tiện ghét nhiều hơn chúc các bạn tiện thật nhiều ghét bạn lứa thật là buồn nổ